hoặc hai là tu thiện tâm giác ngộ để chuyển hóa nghiệp báo. Vì vậy, với niềm tin sâu sắc vào tâm linh, chúng ta không thể đứng yên để chịu quả báo xấu ác, mà cần nỗ lực tu tập thiện nhân quả để chuyển hóa nghiệp báo của chính mình và cầu mong sự bình an cho nhân loại nói chung. Trên tinh thần mong muốn, góp phần mang lại bình an cho quốc gia, xã hội, thực hành theo lời Phật dạy, nương đức trên Sư Phụ cùng Chư Tăng, vừa qua nhân dân Phật tử nói chung và các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tập tu Lục Hòa Chùa Ba Vàng nói riêng đã phát nguyện tu tập 108 ngày hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh sớm được hóa giải tiêu trừ. Thời gian tu tập 5 giờ hàng ngày trong 108 ngày liên tục bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 năm Tân Sửu, tức ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021. Hôm nay là ngày thứ 108, các Phật tử phát nguyện tu tập thể theo sự thỉnh cầu, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, Chư Tôn Đức Tăng đã hứa khả Quang Lâm tác lễ kết đàn tu tập một một trăm trăm linh linh tám ngày, cầu an trong đại dịch. Giờ này, Ban tổ chức xin kính đề nghị toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình trang nghiêm thân tâm, cùng khởi thân, thành kính chắp tay để cung đón Chư Tôn Đức Tăng Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện, tác lễ kết đàn tu tập 108 ngày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 Chúng con kính thỉnh chư tôn đức an tọa tại bàn chứng minh. Giờ này, chúng con xin kính mời Phật tử Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, đại diện cho nhân dân Phật tử nói chung, cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa nói riêng, dâng lời tri ân và bạch thỉnh chư tôn đức tăng tác lễ kết đàn tu tập 108 ngày, cầu an trong đại dịch. Chúng con xin trân trọng kính mời cô.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 Kính bạch trên chư tôn đức tăng, trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến càng ngày càng phức tạp và luôn có biến thể mới, khiến cho việc khống chế dập tắt dịch bệnh vô cùng khó khăn. Chúng con học Phật Pháp nên biết rõ rằng dịch bệnh đang lan tràn trên toàn thế giới là do cộng nghiệp và biệt nghiệp không lành của mỗi chúng sinh. Hiểu được điều đó, thực hành theo lời Đức Phật dạy, nương đức trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng. Trong thời gian vừa qua, Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa của chúng con cũng như đông đảo nhân dân Phật tử đã phát nguyện tu tập 108 ngày hoặc tùy duyên tu tập vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày để tích tập công đức tăng trưởng phúc lành cầu bình an cho gia đình và hướng tâm cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được hóa giải tiêu trừ. Trong chương trình tu tập, Phật tử chúng con đã được tụng kinh tán dương sự thật công đức của Tam Bảo và phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề. Đây là nguyện lực tạo ra cho chúng con một lượng công đức phước báo để chống đỡ lại nghiệp lực bị Covid-19 bảo hộ cho chính bản thân và gia đình mình. Minh chứng rõ ràng nhiều Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con ở trong vùng dịch khi tu tập theo chương trình cầu an vẫn luôn được sức khỏe tốt và bình an. Hoặc có những Phật tử khi người thân trong gia đình bị nhiễm nghi nhiễm COVID-19 nhưng cũng đã được chuyển hóa nhờ sự phát nguyện tu tập này. Cho nên Chúng con biết rằng sự bình an của Phật tử chúng con trong đại dịch là từ sự bảo hộ che chở của Tam Bảo, lòng từ bi thương tưởng của trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng và bằng chính việc tu tập. Sự chân thật phát nguyện tu tập 108 ngày của Phật tử chúng con. Kính Bạch, trên Chư Tôn Đức Tăng Nay chương trình tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch của chúng con đã được hoàn mãn. Chúng con cầu thỉnh trên chư tôn đức tăng từ bi hứa khả tác lễ cho Phật tử chúng con được thực hiện nghi thức kết mãn khóa đàn, hồi hướng công đức tu tập đến cho chúng con và gia đình được bình an và hồi hướng đến cho các chúng sinh trong cõi tâm ninh mà gia đình nhân dân Phật tử chúng con đã bạch thỉnh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 Chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn Đức Tăng đã từ bi hứa khả cho hàng Phật tử chúng con. Xin cảm ơn và xin tùy hỷ tán thán với lời bạch thỉnh ý nghĩa của Phật tử tâm của Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc vàng tập tu Lục Hòa. Chúng con xin thỉnh, kính thỉnh cô an tọa để tiếp tục chương trình. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, giờ này chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng tác lễ kết đàn tu tập 108 ngày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 à, trong mỗi chúng ta ai cũng mong nguyện à, cho cuộc sống được bình an. Chính vì vậy mà à, Sư Phụ đã cho các Phật tử à, phát nguyện tu tập 108 ngày, tán dương công đức tam bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh để hồi hướng phúc báu, à, hồi hướng chuyển hóa nạn dịch. Nhưng à, trong thời gian vừa qua, thì vì là cổng nghiệp của chúng sinh rất là nặng. Chư Tăng cũng biết là các Phật tử đã theo sự chỉ dạy của Sư Phụ mà tích, tích, tích cực tu tập, thực hành các công đức, thiền pháp như là tụng kinh, tu tập bắt quan trai, cúng dường sớp bát, làm các việc phúc lành, làm các việc thiện cùng chung tay với xã hội để mà giảm trừ dịch bệnh. Thế nhưng dịch bệnh hiện tại thì vẫn đang còn rất là cao trao. Nhiều nơi vẫn bùng phát. Đây là do cổng nghiệp của chúng sinh rất là nặng. Phật tử chúng ta đã phân nào tu tập, có công đức phúc báu, cũng đã chuyển hóa phân nào rồi. Thế nhưng à, không phải thế mà à, chúng ta bị thối thất cái tâm tu. Trong thời gian qua, các Phật tử chúng ta đã phần nào chứng nghiệm được sự nhiễm màu của Phật Pháp, gặt hái được rất nhiều lợi ích trong quá trình tu tập. Mặc dù bên ngoài thì thế giới đang gông mình chống lại với dịch bệnh Covid, nhưng Phật tử nhờ được sự giáo dưỡng trên Sư Phụ và cũng sự sách tấn của cô chủ nhiệm câu lạc bộ nữa và tích tật tích cực tu tập đã có được thấy rõ được sự chuyển hóa nghiệp chướng của chính bản thân mình và gia đình mình. Chư Tăng cũng biết là có rất nhiều ờ, thân quyến của các Phật tử khi mà bị nhiễm bệnh Covid nhờ sự tu tập mà sau đó là không không bị nhiễm nữa và gia đình được trở lại bình an. Ngoài ra cũng có rất nhiều gia đình là nằm ở trong vùng tâm dịch nhưng cũng nhờ tu học Phật Pháp mà gia đình các Phật tử vẫn không bị bệnh nhiễm bệnh. Đấy là minh chứng của sự nhiễm màu của Phật Pháp. Qua đó các Phật tử chúng ta cũng là trải nghiệm được, được tâm linh, chứng nghiệm được sự an lành trong tâm thức. Đó là một điều hết sức quý giá dành cho Phật tử chúng ta chư tăng rất là tùy hỷ với các công đức thiền lành mà quý Phật tử đã nương trên sư phụ và chư tăng phát nguyện tu tập. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay à, chư tăng vân theo sự chỉ dạy trên sư phụ à, tác lễ kết đan 108 ngày. Vì thời gian cũng đã gần về Tết nên quý Phật tử sẽ bận nhiều gia duyên nên sư phụ cũng không có à, phát động quý Phật tử tập trung tu tập cùng nhau như 108 ngày vừa qua. Tuy, tuy nhiên thì sau buổi lễ hôm nay các Phật tử hãy cùng hãy tiếp tục tinh tấn tu tập thêm vì thật sự là năng lực tu tập của quý Phật tử là đem lại lợi ích rất là nhiều cho chính quý Phật tử và gia đình mình giúp cho à, gia đình chúng ta được bình an trong đại dịch và năng lượng đó cũng rất cần thiết Ờ, cho nhân loại, góp phần giúp cho nàng dịch sớm được ừ, giảm trừ hóa giải. À, qua đây thì à, chư tăng à, à, chúc nguyện tam bảo gia hồ cho quý Phật tử à, sắp tới tinh tấn tu tập, sám hối nghiệp chướng, tiếp tục giữ gìn những giới pháp của mình đã được ừ, nhận, rồi chăm chỉ nghe pháp, chịu khó tu tập à, thiên quán để mình được tăng trưởng trí tuệ à, câu giải thoát sinh tử. Ở trong đào trang, trong câu lạc bộ thì Vân Lơi Sư Phụ lấy Pháp Lục Hoa làm kim chỉ nam, tinh tấn à, tiếp tục làm phần sự các công đức, à, phát tâm Bồ Đề, hổ chi tam bảo, truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian. Theo lời Sư Phụ chỉ dạy để làm cho Đạo Pháp, Đạo Pháp được hưng long, chính Pháp được lan tỏa khắp mọi nơi, đưa ánh sáng Phật Pháp đi vào những ngõ ngách tối tăm trong cuộc sống này để cho mọi người cùng được kết duyên, gặp được Phật Pháp, tu học để được bình an và hạnh phúc. Thì ờ, kính thưa quý Phật tử, được ờ, tham gia tu tập 108 ngày, có được sự trải nghiệm à, trong Phật Pháp, các hái được rất nhiều công đức, thì các Phật tử chúng ta à, khởi tâm tri ân trên Sư Phụ, Nhờ có Sư Phụ phát tâm Bồ Đề mang ánh sáng Phật Pháp đến với chúng ta, rồi tạo ra một môi trường tu học như hiện nay để cho chúng ta tu học. Điều đó là chúng ta nên khởi tâm tri ân sâu sắc lên Sư Phụ và các Phật tử cũng khởi tâm tri ân chư Tăng. Nhờ có chư Tăng à, à tu tập thực hành Pháp của Phật làm ruộng phước lành cho các Phật tử gieo trồng ờ, phước báu và giữ gìn màn mạch Phật Pháp của Đức Thế Tôn còn mãi ở thế gian. Qua đây thì ờ, các Phật tử chúng ta cùng à, thời, trong thời gian trong thời gian vừa qua các Phật tử chúng ta cũng à, thấy được là à, cô chủ nhiệm cũng rất là luôn quan tâm và hướng dẫn sách tấn nâng đỡ thiền tâm cho quý Phật tử rất là nhiều. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng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 khắp mười phương lòng lành quy ngưỡng tựa nương Phật Đà nén hương lòng con nguyện dân kính mười phương Phật Bồ Tát Thánh Tăng cùng là các bậc thánh văn xót thương quan giáng đàng tràng chứng minh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 là ngày kết mãn của chương trình tu tập 108 ngày của chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con để cầu nguyện hóa giải nàng dịch COVID-19. Trong 108 ngày qua, Tăng Ni cùng hết thảy các quý Phật tử thiện nam tín nữ trong và ngoài nước đã phát nguyện tu tập theo lời Kinh Pháp, tán dương ân đức của Đức Thế Tôn, xưng tán công đức Tam Bảo. Nay chương trình đã kết mãn, Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo đã gia hộ, tri ân các đức hộ Pháp, chư thiên, chư thần đã ủng hộ đàn tràng, khiến cho mọi người tham gia tu tập đều được hoan hỷ và lợi ích. Giờ này, chúng con một lòng thành kính quỳ trước Phật đài, đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, khái thính mười phương chư Phật, phóng ngọc hào quang, ứng dáng đàn tràng chứng minh cho chúng con xin được các lễ kết đàn ngưỡng nguyện chư đại bồ tát chư thánh hiền tăng nương nguyện của chúng con nhất trì cho tất cả từ nay cho tới vị lai tinh tấn phát đại bồ đề thực hành các công hạnh thành tựu đạo quả viên mãn nguyện cho hết thảy các chúng chư thiên chư thần chúng quỷ thần cùng hết thảy các chúng đã được thỉnh về đàn tràng đồng được lợi ích lớn nương oai lực tam bảo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 No. tem chân đức thế tôn ơi nam mô phật bổn xưa thính ca mâu ni ơi nam mô phật mời các Phật tử đồng an tọa để vào tụng kinh. các thiên văn địa lý 一个。 chuyên dạy lại không có việc tường con lạy mười phương phật hạ kính lạy mười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 hồi hướng cho các vong linh ngạ quỷ, tất cả các chúng quỷ hành bệnh COVID-19 được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ ác nghiệp, chuyển hóa tâm thức, giác ngộ lý đạo, phát khởi thiền tâm, không hành dịch bệnh, quy hướng tam bảo, tu hành thoát khổ. Hồi hướng cho các nạn nhân đã mất trong đại dịch COVID-19 ở Việt Nam và toàn thế giới, được tăng trưởng phước lành, oán kết hóa giải, xả bỏ lầm mê giác ngộ Phật Pháp nương tựa tam bảo, sớm được tái sinh vào cõi lành thanh tịnh. Lại nguyện cho các chư vị hương linh ấy có đầy đủ duyên lành được về trong pháp hội trai đàn chấn tế của chùa Ba Vàng vào tối nay để thọ tài ẩm thực nghe kinh thính pháp, phát tâm tu hành cầu giác ngộ giải thoát. Lại nguyện cho hết thảy các đức hộ pháp, các chúng chư thiên chư thần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 hết đàn công đức có bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp nước thầy tiêu trừ đời đời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 tác lễ kết đàn và ban cho chúng con những lời đạo từ vô cùng quý báu để hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Chúng con kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, Bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thụ để Phật tử chúng con được nương theo tu tập. Giờ đây, chúng con xin kính thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy, xin mời đại chúng cùng hát bài hát Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề để cung tiễn Chư Tôn Đức Tăng. bồ đề nếu ai có hỏi tâm bồ đề là tâm cao quý hướng về chân lý trên cầu thánh phật rưỡi độ chúng sinh yêu thương hết tất cả hy sinh cùng vất vả không nghĩ suy cho riêng mình kìa thấy chúng sinh khổ tâm bồ đề thao thứ nguyện giác ngộ chúng sinh quý trong tay dù say men danh vọng rồi cũng sẽ đau khổ bởi vô thường cướp đi hạnh phúc cũng chia ly thù oan sẽ đấu tranh hạnh phúc thật mong manh Lúc đạo luân hồi này Chúng sinh chết ở đây Tái sinh vào cõi kia Mãi mãi chịu chia lìa Mãi mãi chịu khổ đau chỉ có tâm bồ đề mang đến cho chúng sinh hạnh phúc trong giác ngộ chỉ có tâm bồ đề mang đến cho chúng sinh bình yên chân hạnh phúc nơi niết bàn an tâm bồ đề là tâm cao quý vì hạnh phúc của mình vì hạnh phúc chúng sinh vì giác ngộ chân lý hãy phát tâm bồ đề vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm bồ đề hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm bồ đề vì hạnh phúc chúng thưa quý Phật tử, chúng con xin tùy hỷ và tán thán quý Phật tử, nhân dân thập phương đã tinh tấn tu tập trong 108 ngày, cũng như quý Phật tử và nhân dân đã hướng tâm tham dự chương trình. Nguyện cầu nạn dịch COVID-19 sớm được hóa giải tiêu trừ, nhân dân đất nước được bình an. Kính thưa quý vị, vào lúc 11 giờ 30 phút hôm nay sẽ là chương trình Phật tử sớt bát cúng dường chưa tăng. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các kênh YouTube Chùa Ba Vàng, website chùa ba vàng.com